Chào mừng các bạn đến với ờ, chương trình vlog kinh doanh của Dương Nguyễn tại phòng giám đốc Tho Sim quận 7 Xin chào tất cả mọi người, hôm nay ờ, xuất hiện lại chương trình vlog của anh Di Tôi thấy nó cảm giác nó nó, nó phiêu phiêu mới mẻ lắm Tăng động hả? Tăng động hả? À dạo này là em ờ, tập luyện nhiều cũng có nhảy nè, đó, dancing, dancing. Thôi, thôi, thôi bớt đi nha Ở đây là cái gian phòng giám đốc nha Cái chỗ trang nghiêm nha, không phải là cái chỗ giỡn nha tự nhiên vô làm chương trình làm gì kỳ vậy trung tâm gym trung tâm gym là trong đó là có gym này có hoạt động mà yoga dancing nên đâm ra hơi bị tăng động ừ, mà nó không có hợp nó không có phù hợp một chút nào cả rồi giờ thì giờ stop luôn đang, giờ... đang, đang, đang trong cái môi trường đẳng cấp trang trọng như vậy mà em như vậy em em coi thường khán giả à rồi ờ, bây giờ mình giờ mình nghiêm túc đi rồi, rồi nghiêm túc đi nghiêm túc vô vô vấn đề rồi và à, lần đầu tiên được bước vào căn phòng này thì em thấy căn phòng này có đẹp không quá đẹp quá đẳng cấp mà sao nó đẳng cấp hơn so với ờ, phòng của bình tân nhiều quá anh cái đó chỉ bình thường trên trần nhà cũng có đèn rồi hai bên là kệ rồi cái này nó sáng sủa quá kiểu đó chỉ nó bình thường rồi đẳng cấp như vậy thì tại sao em trên cương vị là một ờ, phó giám đốc hành chánh nhân sự kim sale xuất nhập khẩu mà em chuẩn bị cho anh một cái bộ hồ sơ trình ký mà nó không thể nào nó nhục hơn trời ơi bất ngờ quá anh em đâu có biết là anh quay vlog đâu thậm chí là hôm nay em cũng không biết là mình sẽ xuất hiện trong chương trình này nên mặc luôn một đồ bộ đồ nó hơi hoang dã tí <laughs> chứ không biết là đã, đã mặc đồ văn phòng em làm sao có thể mà đưa cho giám đốc mà ờ, tại một cái trung tâm gym như vậy một cái bộ hồ sơ trình ký bằng những tờ những cái tờ A4 kiểu này mà không có form, không có viết, không có, có sổ gì đâu mà mua tập quá vậy rồi cái viết này nữa bất ngờ quá nên là em chuẩn bị không kịp anh thông cảm cái cái, cái viết này nó nó nó thật nó, nó kém xa hơn rất là nhiều so với những cái viết một fan hâm mộ tặng anh người ta từ ở bên mỹ người ta tặng anh cái viết người ta từ bên nhật người ta tặng anh cái viết mà em em đường đường là em phó tướng em chuẩn bị cái khâu hành chánh nhân sự cho công ty bbt nhưng mà em chuẩn bị cho anh cái cái viết như vậy mấy đứa này kỳ ghê luôn đó nha có chuẩn bị gì mấy mày nó lắc nó quay tới lắc <laughs> thôi cái việc đó thì à, em về nhà em tự rèn luyện tim em đi nha nhưng mà hôm nay có vấn đề nữa em thấy cái bộ đồ này nó rộng không nó nó hơi rộng nhưng mà em cảm thấy là nó ừ, đồ mới đồ mới đúng là đồ mới thiệt nhưng mà hình như là nó nó phải bóp cái chỗ này tí này nó đúng rồi đúng này. rồi đó bóp eo một tí đúng, này đúng đúng anh đã thấy được cái vấn đề đó tại vì hình như dạo này anh tập nó xuống mở một chút đỉnh hay gì đó nên nó gọn gọn lại à, à. vậy là nhà may họ may theo size cũ à ờ ờ ờ ờ, ờ. Dạ, với kết quả tập luyện tại Thor xin Bình Tân và uống súp BBT dạo gần đây anh bào xuống ờ, nó cũng hơi lên lại nên cái đồ nó hơi rộng và anh có liên hệ nhà may rồi tí xíu người ta qua đây người ta lấy đồ về ta sửa rồi à, thông báo cho các bạn vậy nha đồ này mình không hài lòng đó. nó không có đậm chất fitness fitness là cái này nó nó tí nè nó không ờ, nó không quá rộng nhưng mà nó bóp lên tí giảm dạ, mỡ nhiều vậy đó hả nó bóp lên tí cái tay ok và cái ngực quan trọng nhất là cái ngực cái ngực và cái eo là cái này nó tót lên cái linh hồn của một streamer đẳng cấp thì cái ngực của mình nó phải nó phải ôm vô một tí nữa đó, vậy thôi cái quần nó cũng hơi rộng đó các bạn nó rộng như vậy thì được cái là lợi thế là mình ngồi mình di chuyển rất là dễ nhưng mà nó nó lại không mang độ sexy với phần mông đó, khó lắm anh mặc đồ khó lắm thì và bây giờ Duy Nguyễn sẽ có một cách để che che khuyết điểm đó che hết tất cả khuyết điểm này bằng cách đắp tiền lên nó em tưởng là lấy cái kẹp Bằng kẹp lại bắp tiền lên nó <laughs> rồi em ờ, chơi relax và vài phút chương trình em lấy đồ vest mặc cho anh đi ok à, một zoomer không từ mặc đồ được nha các bạn cởi đồ ra cũng khó khăn nữa đây đây đây đây đây đây đây đây nó đi nó có tông nó sẹt tông hết rồi em nhanh nhanh đi vô chương trình chính hao phải nhớ quá đừng có cầm vô quảng cáo thương hiệu tùm lưng tùm la của người ta người ta kiện chết à, vậy mở vậy quyền lực với ai á sao vô gặp chim chúa là cũng dạy lại từ đầu rồi không có ý tứ thấy không cái áo vest này là dương nguyễn à, quay à, xe mạc các bạn quay à, lúc mà mới lấy xe về là quay xe mạc bởi vậy cái áo vest này của dương nguyễn là phải 3 năm 4 năm rồi đó chứ không phải đơn giản rồi nha các bạn nên đừng nói là, là ấy ấy nữa nha thật sự khi mà tập gym theo triết lý lean body là bạn đỡ tốn tiền mua đồ chứ đó đồ mặc hoài rồi để xuống để để cái áo vest xuống đại đi dạ, dạ, không không không cái bàn này mắc cái áo vest không sao Trời ơi, ngại quá mọi người hôm nay mình đâu biết mình lên chương trình đâu mình mặc đồ Đây. nó rừng rú quá <laughs> ngại lắm sếp sếp thì sang rồi mình thì hoang dã quá đâu mà nói chung là anh nó cảm giác nó hơi nóng rồi đó để anh à, anh anh à, anh anh anh ra ngoài em chỉnh máy lạnh đây kinh năm ngựa của anh lại nha nói chung người ta người ta kẹp à, kẹp kẹp kẹp lược kẹp gì kẹp kẹp cái nhiêu quá này kẹp áo vest kia rồi cái kẹp gì quên rồi tự nhiên quên ta mình đó thì mình kẹp cái vô nhưng mà cái áo này là vừa nè đương nhiên cái áo này cái áo này size cũ đó, áo này size cũ các bạn thấy không khi mà chúng ta mặc áo vest bao giờ chúng ta phải kéo cái tay áo ra nó bị lỗi gì chưa xong thôi nó bị lỗi gì lỗi gì không đâu sao đây em tại quần mới mai mà còn quần cũ ở nhà nữa à. quần cũ ở nhà anh anh tập tạ lên được mấy cm nữa nên giờ nó ngắn rồi wow rồi thôi phần à, được coi được chưa anh không anh không có kính nó có bị gì không ok, okay đúng không rồi nói à, tóm lại thì à, phần à, điệu đàn đã xong bây giờ anh quay vào nội dung chính của video ngày hôm nay anh muốn thưa chuyện với tất cả các bạn và anh muốn chỉ đạo luôn các em ở đây là do là những cái mạng xã hội nó có tính năng nó, nó bóp nó bóp cái tương tác của những cái kênh của chúng ta vì một lý do nào đó thì chắc là chung là mình cũng tên bay đạn lạc này nó đâu đó, đó thôi thì điều này đã khẳng định một lần nữa là cá nhân anh Duy Nguyễn cũng như là cũng cũng như là anh định hướng tới các em á là không bao giờ mình đổ tất cả tâm sức chất xám vô mấy cái mạng xã hội mấy thằng mấy thằng mạng xã hội á, thì chúng ta nên chơi để chúng ta gọi là phát triển chúng ta phát triển kinh doanh để chúng ta quảng bá thương hiệu thôi đừng bao giờ đặt niềm tin vô mạng xã hội và đừng bao giờ phát triển cốt lõi cho các mạng xã hội tại vì mạng xã hội nó thay đổi tính toán từ đưa nó thích thì nó làm vậy nó thích làm vậy đôi khi nó còn có những cái bàn tay lông lá nó can thiệp nữa nó vì tiền mà đúng không đối với nó chỉ là tiền quảng cáo chấm hết tiền quảng cáo đó thì à, do đó là anh định hướng và bây giờ á, là chúng ta tập trung phát triển mảng website website và cái mảng video của chúng ta cái mảng video chúng ta chúng ta vẫn duy trì thôi nhưng mà cái thể loại video á, thì à, thì thì anh nói ra sẽ có, có nhiều bạn hâm mộ khá là buồn tức là thể loại bia là có thể bỏ Ồ, tại sao vậy? Tại vì à, thể loại pizza đó đối với anh nó anh làm nó cảm giác nó không có giá trị thương mại mà trong khi nó tốn công tốn sức khá là nhiều đó tốn công dựng tốn công quay tốn công này nọ kia nhưng mà đổi lại được chỉ là cái lượt view rộng thôi nhưng mà, à, nhưng mà em thấy cái cái cái cái cái, cái pizza của anh á Pilat á là nhiều người xem lắm thì đúng là thì đúng là cái pizza là nhiều người coi nhưng nó để nó nó để là chúng ta một cái lượt view rộng, tức là cái lượt view nó không mang cái trị thương mại không tiềm năng đúng. cái đó là nó phù hợp cho những đối tượng youtuber còn chúng ta là những nhà kinh doanh chúng ta là những nhà kinh doanh chúng ta kinh doanh dịch vụ kinh doanh sản phẩm thì đó nó không phù hợp chúng ta thay loại bia thay loại thay loại ờ, vlog mà vlog thì bây giờ dự lại vlog bất động sản kinh tế hai cái thảo lợi vlog đó nó có thể thứ nhất là muốn duy trì tại vì nó giúp cho những bạn trẻ có kiến thức có định hướng ừ. sau này lấy chồng lấy vợ người ta mua nhà này nọ kia nó có kiến thức là đỡ bị dụ thấy này ok đó, đó. bắt đầu rồi anh sẽ tập trung vào những cái video stream stream đó, nó gồm có di nguyễn diêm phổ diêm nữ tâm kinh tâm kinh ngoại truyện tâm kinh ngoại truyện diêm phổ ngoại truyện tức là tâm cái diêm nữ tâm kinh là gì là một cái giáo án nhưng mà để hiểu được giáo án đó nó còn phải có những cái lớp học phụ đạo những cái lớp học phụ đạo đó kêu là ngoại truyện tức là ví dụ như anh dẫn cô mô đồ tới anh hướng dẫn cái này mà nó phải là nó phải là cái giáo án mà em tập như vậy em xây cổ tay về xây cổ chân về em ăn vậy em uống cái kia thì đó đó là cái cái gọi là ngoại truyện và cái tim phổ nó cũng là như vậy hay nói khác nó gọi là vlog thực hành đó, em, em, em, em em thấy cái bất động sản kinh tế này cái cái rất là nhiều người thích nghe anh nói có một cái nữa mà rất nhiều người thích nghe anh nói đó chính là quan điểm sống và cách sống quan điểm sống và cách sống thì anh nghĩ nó nên nó vào những cái cuộc livestream thôi tức là livestream ai hỏi thì anh trả lời thôi chứ anh tại sao anh phải tự nhiên dựng một video ra anh nhận một video ra giống vậy có người quay người dựng này nọ kia để anh nói về cái đó anh chí ok nó không cần thiết như về quan điểm sống là sẽ cho vào livestream ừ. còn là anh sẽ phát triển mảng vlog bất động sản kinh tế đó thêm mảng training đào tạo nữa đào tạo training đào tạo vẫn có video luôn nhưng mà video giảng kính tức là anh chỉ 10 chiêu tụi em búp đích ra chừng hai ba chiêu thôi có một cái vlog mà em thấy rất nhiều người thích đó là vlog cuộc sống đời thường của anh đời thường thôi cái đó là livestream đó dạng đó livestream với cầm vlog chi thí dụ mình livestream mình đi ăn uống ở đâu mình cảm thấy cần được thì mình quay không không được thôi chứ còn ờ, mình đừng có bao giờ lấn sân qua youtuber mấy cái thể loại hay là youtuber ăn cái gì cua khổng lồ hay là gì rắn đít hay là gì đó tắm sông tắm ao tắm biển gì đó đó là video youtuber còn anh là gì anh là director nó, nó, nó, nó, nên đừng có thấy cái gì nhiều view là mình làm mình phải thấy cái gì nó phù hợp với mình mình làm đôi khi chúng ta phát triển một sản phẩm không phải review mà là một cái dấu ấn để đời một cái dấu ấn để đời ví dụ bây giờ anh chỉ cần làm một video nhảm nhảm phòng game view rất đông nhưng mà bây giờ anh đầu tư một cái di nguyễn ghim phổ ghim nữ tâm kinh tốn biết bao nhiêu tiền luôn view rất thấp nhưng mà tại sao anh vẫn vô cái view thấp đó tại cái đó là cái di sản nó không đơn giản là một video cho các bạn coi mà nó là di sản di sản để sau này đào tạo sau này training và sau này để cho những người khác hậu thế người ta coi lại coi lại coi lại và những cái gì gọi là di sản và những cái gì video đầu tư thì anh sẽ up chính lên cái kênh chủ đạo là Vimeo kênh Vimeo là một Vimeo là một cái nền tảng mà nó professional nó chuyên nghiệp hơn YouTube YouTube là cái nền tảng vì tiền còn Vimeo á, là cái nền tảng để gọi là lưu trữ để gọi là người ta người ta người ta lưu trữ là những cái thước phim hay là những cái khoảnh cái gì đó nó nó mang tính chất mà chất xám trong cái video đó đó còn cái nền tảng YouTube là nền tảng ờ, giải trí đó nhưng mà vì cái vì cái Vimeo cũ á nó bị một cái thực toán cũ gì đó mà mà mà trong trong trong quá khứ bây giờ nó nó, bị hạn chế gì đó nên anh mới tạo ra một cái kênh Vimeo mới Vimeo cũ là Vimeo là thể hình online luôn còn Vimeo mới là BBT SG đó, em có thể vô tìm Vimeo Beauty SG là là cái Vimeo là nó, nó lưu trữ là những video dạng đó dạng đó đó, nó sẽ không bị phụ thuộc vào thế lực nào cả tại cái Vimeo là cái mình trả tiền mình phải trả tiền để mình duy trì cái cái cái cái cái ổ cái ổ cứng ở trên Vimeo á. Ủa vậy rồi mọi người nó có public không anh? Có chứ. Public bình thường nó y như YouTube nó thôi. Cũng có người follow vẫn có người follow nhưng mà ít trên YouTube tại YouTube là cái mạng giải trí mạng xã hội. Nhưng mà cái Vimeo này thì liệu ừ, xã hội người ta xài nhiều không nhỉ? Cái Vimeo không phải là cái cho xã hội coi. Không cần. Cái Vimeo là cái để mình lưu trữ ở đó để mình dùng để mình mình mình cho khách hàng coi, mình cho đối tác coi hay là mình à, mình mình mình nhúng cái video Vimeo đó vào website thì nó sẽ nó thứ nhất hình ảnh nó đẹp hơn thứ hai quản lý nó chuyên nghiệp hơn và thứ ba đó là nó nó gọi là nó không có quảng cáo nó không có xàm. vậy thì một cái video một cái video á mà mà công ty BBT làm ra thì nó sẽ được cắt thành từng đoạn từng đoạn như cái cách mà tụi em đang làm hiện tại thả lên trên bay thor stream thả lên trên bay đam trẩu thả lên trên tiktok ai coi coi không coi quyền họ đúng không ai coi coi không coi quyền của họ thì mình cứ một cái video mình làm gì đó mình sử dụng được nhiều mục đích khác nhau mà cái cái cuối cùng mình vẫn hướng đến là nếu mà nói về video thì nền tảng là tức là là email còn nếu mà nói về website thì nền nền tảng là website Thor Thor Stream Thor Stream với BBT nó BBT là nói về những cái liên quan tới công ty tới công việc còn Thor Stream là tất cả gì liên quan tới tập gym vậy thôi tách biệt rồi còn một thể loại mà mà mà mà, mà anh sẽ thường xuyên làm là lợi dụng cái thế mạnh của BBT quận 7 này nè nó có cái sân khấu ở ngoài thì anh sẽ training training training training tức là ví dụ như vào một ngày mà một tuần sẽ định kỳ một ngày thứ bảy anh sẽ lôi hết tất cả nhân viên bốn chi nhánh ở đây không cần hết chỉ đại diện thôi tức là ví dụ như à, bên PT à, đại diện người sale đại diện người đó đến đây nghe training training kiến thức đó. và quy trình nếu muốn ví dụ như cái quy trình công việc này nọ kia thứ thì có thể em training và ăn training nhưng mà cái kiến thức là phải training không lý do gì BVT đầu tư cả mấy triệu đô cho cái máy tập Mỹ Đế 2N mà chính bản thân nhân viên mình nó còn không am hiểu hết những cái máy đó nữa không? tất cả những cái giáo án tập luyện ở ngoài những cái phòng bình thường khác đây đây anh đều không chấp nhận nó không phù hợp với cái cái cái cái cái triết lý cái cái cái cái cái, cái thế mạnh của mình trừ bình tâm Bình Tân vào quận 12 thì có thể là ok có thể pha ke là tức là 50 50 no, nhưng mà sao pha ke được anh cái đó là cái đó là cái quan điểm của anh còn em cảm thấy không, nếu mà em không... sẽ cố gắng là em sẽ, à. sẽ bóp chứ em sẽ bóp theo quy trình của anh chứ làm sao mà rồi còn à. riêng cái quận 9 và quận 7 nó phải chuẩn tại vì quận 7 là đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh quận 9 là đại diện cho thành phố Thủ Đức hai quận này nó ngang ngang nhau nó phải mang chất thi đua với nhau đó, đó là cái cái cái cái cái cái định hướng của anh ở trong cái việc phát triển Thoi Gym trong thời gian sắp tới và bây giờ nói về cái website cái website mà anh rất tâm huyết bây giờ là website Thoi Gym tất cả những bài viết trên đó tất cả những bài viết mới nhất trong hai tháng gần đây là hầu như anh viết trên đó wow. anh viết trên đó để anh kiểm soát được cái chất lượng của bài viết và cũng như cái cái cách mà để mấy em này nó sale chứ mấy em này còn non mấy em chưa có hiểu được hết nên khi mấy em viết bài nó không, nó không có chất thí dụ như bây giờ anh viết một bài ra file word thì bên đội ngũ media người ta sẽ tìm hình tương ứng hoặc là anh chỉ định cái hình nào luôn nếu mà hình đó quan trọng thì chỉ định cái hình nào trên đó luôn kích thước bao nhiêu cắt chỗ nào róp chỗ nào optimize như sao còn nếu mà cái hình không quan trọng thì bộ phận bộ phận media với bộ phận watch bài ta kêu là web editor tự họ làm việc với nhau đó còn keyword thế nào thì làm rồi meta thế nào thì làm rồi description thế nào thì làm rồi nội dung bài viết anh cũng làm rồi đường dẫn anh cũng làm rồi hết tất cả thứ như dạ vậy vâng. anh nghĩ khoảng bao lâu? Ngày xưa làm web ờ, theo online thì ờ, chắc ờ, năm hai năm. bao lâu để nó được mạnh? Mạnh thì nghĩ chắc giờ nó cũng có họ họ báo cáo trộn mà chứ không giỡn đâu bây giờ nó cũng cũng cũng dữ, dữ rồi thì sau này á thời gian tới anh sẽ đem máy tính qua đây là anh làm việc tiếp hiện tại cái máy tính này máy tính cũ nói chung là bây giờ cái máy tính anh đòi hỏi nó cao cấp quá ở việt nam chưa có loại gì mà giữ vậy cũng là cũng là imac thôi em con imac 165 triệu với con à, MacBook à, chín mấy trên trăm triệu gì đó ở Việt Nam chưa có là là một trong hai hả không một cặp luôn em các wow. bạn này phải để một con iMac bên đây với một cái con MacBook bên đây hả ờ, Ừ, sao sao sao sao nhiều ví dụ như con MacBook anh có thể gặp lại anh em ra kia anh họp với mấy em anh có thể gặp lại anh em đang qua đây trình chiếu còn cái màn hình led nữa anh phải đem lên trình chiếu với mấy em còn cái iMac là cái nó nó nó để cố định một chỗ à, vậy, vậy tổng hai con nó khoảng nhiêu anh có gần 300 triệu thôi 300 triệu hả ừ. Ôi thế lại thấy ờ, lại thấy tốn này nha Bây giờ em cứ nghĩ đi một cái sản phẩm chất xám này nọ kia mà nó nó nó lại rẻ hơn bộ bàn nữa em thấy nó hợp lý không? Ô cái bộ bàn này 300 triệu á. Ủa em đi em đi tiền em nhớ à? Thì em nhớ nhưng mà máy tính mà mắc bằng bộ bàn thì nó nội thất 300 triệu đấy là máy tính ủa đời nó những cái nó vô lý lắm em nhưng một cái smartphone em cầm trên tay chất xám nó biết cỡ nào mà nó 30 triệu còn cái bộ cái bộ ờ, bộ đi văn cái bộ mà giống như cái giường nằm ngủ đó có cái 5 tỷ nữa đời mà cộng long có đâu bây giờ thẳng đâu đúng không thì uh, có cần máy in đâu anh để em chuẩn bị máy, máy, máy, in đó thì có thể kết nối sau đó để in ở dưới thôi cho nó tiện chứ phòng anh bỏ thì cực lắm À mà anh cũng đâu có in hồ sơ Ví dụ như anh, anh, anh, anh gửi file cho tụi nó in hay là anh tự in mà nó kết nối với cái hệ thống mạng ở dưới để cho lễ tân nó in Chứ anh đây phòng ốc vậy cho thoáng Chứ máy móc nhiều quá đó cho nó mệt Media lát nhớ nhắc chị là phải chuẩn bị văn phòng đầy đủ cho sếp đấy Rồi thì vậy thì cái thông điệp à, của anh muốn gửi tới à, các bạn xem video đây là cái gì? nãy giờ nói về beauty không rồi đúng không tức là khi các bạn đứng ra làm ăn kinh doanh đó các bạn đầu tư cái nền tảng mà trên mạng xã hội là bằng chết rất sai bằng chết hiện tại em thấy xu hướng là người ta đang đầu tư mạng xã hội thì đó thì đó nhưng mà mạng xã hội thì người ta mới biết nhiều đến mình nhưng mà nó không nó không căn cơ nó không ổn định đúng không đúng nó không căn cơ và nó không là bản chất mà nó chỉ ăn sỏi ở thời thôi ý anh nói là chỉ có website là ổn định website cũng mạng ổn định website vẫn bị hack bình thường nhưng mà cái website là cái của mình mình có thể phát triển hết tất cả mọi chuyện theo ý đó và mình cấp mình store lại nó không ảnh hưởng nhiều hiểu không nhưng mà còn giờ mạng xã hội nào nó ghét bỏ tiền đã tấn công em rồi xong rồi nhưng mà mình phải trước mắt là mình phải lấy mạng xã hội làm cái bàn đạp nền tảng để nhiều người biết đến mình sau đó không ở đó anh thì ngược lại anh anh là phải lấy cái nền tảng của riêng mình để đó và mạng xã hội á, thì nó chỉ là thêm thêm mình mang tính chất mình share bài thế đó thôi đó mình xe bài mình phát triển cho nó từ từ từ từ cái đó là cái căn cơ bền vững nhất mình không cần phải tốn tiền quảng cáo còn cái còn cái chị nghĩa là mạng xã hội nó chỉ là một phương tiện mạng xã hội nó chỉ là một cái phụ và là, là một cái mà gọi là thêm vô thôi chứ còn vẫn đúng. cái vấn đề là bản chất đấy vẫn, đúng. vẫn là mạng xã hội đấy giống như cái bộ quần áo của em thôi cái bộ quần áo của em có đẹp mấy nhưng một ngày nó nó mất thì sao bọn nó bị rách thì sao thì chả lẽ em con người em bị bị bị tàn lụi theo bộ quần áo rồi thêm thay bộ quần áo khác đúng không chuẩn em vẫn là em em thay bộ quần áo khác chứ bây giờ anh thấy không mạng sội đấu đá nhau phe phái nhau đâm chém nhau rì bọt nhau mà cái thằng làm mạng sội đâu gì công lý hả đúng không chính bản thân chủ facebook bản thân chủ youtube đâu gì công lý mà họ gì cái gì mến nị đúng không họ đâu có gì đạo đức nó là gì tiền cái nào quảng cáo nhiều thì ok quảng cáo đó sai hay quảng cáo đó nó gì đó bao nhiêu nước trên thế giới người ta vật lộn người ta chống lại cái việc đó nên chúng ta quan điểm của anh kinh doanh anh không đặt nền tảng ở mạng xã hội không bao giờ có anh thấy này hay rất hay các bạn và thêm một cái nữa đối với anh trong kinh doanh anh đặt online và offline cái offline là cái nền tảng cho cái online anh nghe nó ngược đúng không thường thường người ta lấy cái online người ta lên mạng xong người ta quảng cáo hổ báo cáo trồn này nọ các thứ thứ vô nhà vô vô nhìn showroom thấy gớm phần lớn là đám đông là họ sẽ à, đi theo cái hướng là truyền thông online uh ừ -huh. người ta biết đến tâm tiếng của mình sau đó thì bắt đầu họ phát triển offline nhưng mà bây giờ ngược lại là anh sẽ phát triển à, chính mình trước hình ảnh mà ừ, tức là anh phát hiện cái bản thân con người anh trước ok không nói gì cũng hẳn tức là bây giờ anh quảng cáo th lầu quận 7 thì cả nước dân tập gym ai cũng biết rồi không cần bàn cãi quan trọng nó có vô tập hay vô tập thôi nhưng mà để quảng cáo đó anh phải xây một cái building nó hùng tráng cái đã rồi anh nội thất nó xịn sò máy móc ok rồi từ những cái căn cơ đó đó anh muốn nói gì cũng được anh muốn quảng cáo làm sao cũng được thì nó mới mạnh nó mới bền đó còn bây giờ mình nói cho cho lắm vào đã đời luôn nhưng mà ngoài đời không có không có gì mà người ta tới đây người ta thấy không không không không, không đúng không nên nó không nó sẽ không đẳng cấp em, em có một cái cái cái ví dụ này tức là hương có theo dõi ờ, một ờ, cái, cái cô hoa hậu và cô hoa hậu thì cô này cô ấy ờ, lên cô live stream rồi cô làm các kiểu cô quay video nói chung là làm nhìn quần áo rất là ok và có một ngày là hương tìm đến cửa tiệm của cô ấy mà hương thấy nói sao hoa hậu mà sao mà cái cửa tiệm mà sao nó nó nó nó nó, không có được xứng xứng tầm đó. chị nói chuyện bình thường tại và, vì và sau đó và, và đồ cũng không cảm thấy nó xứng tầm nên là đến đúng một lần sau đó đi về cái việc đó là cái việc đó bình thường tại vì đối với họ thế mạnh của họ là phát triển thương hiệu chứ hơi hạnh thế mạnh của họ không phải là business nhưng mà thực sự khi em đến để trải nghiệm cái thương hiệu đó thì em lại cảm thấy nó không có xứng với cái thương hiệu mà họ đang ừ, nổi ở trên mạng nên là mà, em chỉ đến đúng một lần mà cái chuyện đó chỉ bình thường tại vì em đang đến với những người, ta họ là KOL họ là những cái thương hiệu trên mạng mà cái thế mạnh của họ là họ phát triển thương hiệu chứ không phải là cái thế mạnh của họ là họ xây dựng đế chế kinh doanh đó và cái này cũng là một cái bài một một cái bài mà khá là nhiều nhà kinh doanh dính và cũng khá nhiều khách hàng bị dính luôn nó nó tạo ra một cái sự kinh doanh không thực chất thực sự cảm giác thất tức là ví dụ như bây giờ em nổi tiếng xong rồi em đi lăn nắp thì cái cục lăn nắp nó tốt à rồi bữa sau em đi review tô phở rồi bữa sau em đi review cái này review cái nọ tức là em đang bán cái sự nổi tiếng của mình chứ không phải bán chất lượng dịch vụ sản phẩm thì họ là những người review hoặc là những QL chứ không phải phát triển đế chế kinh doanh nữa chuyện đó chuyện bình thường nên em và các bạn ở đây đi mua hàng hay đi coi quảng cáo cũng phải có kiến thức vậy thôi thì à, thôi nội dung video thứ nhất nó cũng nên khép lại đây anh thông báo về việc thay đổi những cái gì anh sẽ làm mạnh tiếp và những cái gì anh sẽ tạm ngưng lại và chương trình livestream thì chắc chắn là nó sẽ ít lại rồi chương trình livestream nó sẽ ít lại nha các bạn có thể là một tuần mình cố gắng duy trì live một ngày để giữ cho không khí giữ cho mạch hay là giữ cho nhân ờ, mấy bạn fan mộ này nó có cái ờ, gì đó mà khi mà livestream như vậy thì mình sử dụng công nghệ và vẫn đọc và trả lời còn trong những quá trình hoạt động cuộc sống của anh này thì anh, anh ngẫu hứng anh bật một cái live stream ngắn nào đó thôi chứ anh không có muốn tốn thời gian để để gọi là gặp những con người không cùng chung đẳng cấp của chúng ta không cùng chung đẳng cấp với anh đó và nó kéo anh đi xuống một vị trí thấp hơn trong xã hội và nó chán rồi nói chung là cũng tương đối là anh ờ, không hứng thú lắm với thời cục và thế sự đó nên anh à, tập trung cho cái việc mà à, đế chế sim của mình cái việc đó nó mang lại giá trị là, là là tích cực hơn cho anh và nó thể hiện được đúng chuyên môn đẳng cấp và vị thế của con người anh đó, thì à, video xin được khép lại ở đây hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về kinh doanh tiếp theo bye bye hay thì mua sếp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài